ngồi chơi hả chú à vâng anh đi đâu về đấy à, anh vừa đi việc về lên kia chơi đang công việc thì bận mẻ nên là phải à, đi suốt đó, vừa đi uh, quanh về xong rồi Đấy. khỏi đi đánh bài đánh bài anh ở đâu rồi đố em biết được nhá trò đấy. gì đấy anh à, đây là bài trò lắm đấy lá bài à, chợ em lên gì này anh đố em nhìn lưng lá bài mà biết được cây nào cây nào yeah nhìn lưng lá bài nghĩa là như thế này xong ừ. nhìn đoán cây đoán cây bài vở thế này đoán sao được anh chơi khó em này à? anh có cách đoán được anh đoán được đấy. ừ đoán không đấy thật làm gì anh cái đùa em này bài úp thế này anh nhìn xuyên nếu mà anh đoán được thì à, <coughs> chú tính sao anh nhìn xuyên được cái bài này anh có cách nhìn xuyên cái bài đấy nhưng mà chú tính sao đùa em tính sao cái gì anh nay lên đây chơi tí đi ăn nhậu với em em bao được chưa nếu mà nếu mà nhưng mà đấy là anh đoán đúng ừ, thua thì là anh thua thì anh vâng ừ. anh trẻ nhậu hôm nay là anh bao nhiêu thì không cần biết đúng anh có đồ thoải mái tiền à, ăn nhậu thì cà phê Đấy, nếu mà yeah. Dạ. anh đoán không được thì anh sẽ bỏ hôm nay yeah. Dạ. và nếu mà anh đoán đúng toàn bộ các công ty chú đưa ra thì chú sẽ chi hôm nay vâng để em xem cái bài này như thế nào đấy. Để cho anh nhìn đi này này úp thế này mà anh đòi anh đoán được ừ để em nhìn ra nhé rồi chết bài này em đùa em hay sao thì bây giờ chú cứ chia bài xong rồi chú để cho t một anh đoán xem em cứ chia nhé ừ. chia tầm Đấy. 10 lá em cứ cáo giường đi anh đọc thử xem nào Đấy. Chưa? Anh đọc xem 10 lá này xem nào. Ừ cây 10 này Đấy. anh đọc được nhỉ cây 6 này cây 7 này ui cây quy này chuẩn hết rồi à? tám nhầm và sang cây không sao nào cái hai này hai à? cái sáu này để em lật xem này, đành đọc đi cái k này anh đọc em này ơi chuẩn luôn cái quy này quy à. là cái ba này ba à? này chuẩn luôn cái tám này chín đấy tiếp bế anh đoán nhận xem nhận xem anh kể cứ chia giờ bình thường không sao cả chơi kiểu gì không biết lại nhé ừ. đúng cả 10 lá thì không cần đoán này là có chết đồ nữa k này đè nha ừ. Rồi. năm này át này át này quy này quy đúng không ừ. cái ba này bảy không sao lại đây cái bốn này bốn này và mười này cái năm này năm nha, cái năm tiếp này năm tiếp mười này mười này chuẩn thế nhỉ sao anh đọc được hay vậy hay không em có đọc được đâu nhỉ mới nhìn được à, cái bài đấy anh nhìn kiểu gì mà hay vậy thế bật nghĩ đó cứ hôm nay là cứ bỏ tiền à, ăn được hôm nay nhá à, đây. thử xem nào để em chia ra cây đây như anh em mình chia ra cây như thế này anh đọc được bài riêng thì riêng nhá riêng ba cây nhỉ riêng đi thế nào cái gì này quy này chín sáu này sáu để bài tôi đây em 6 điểm à ừ. lật thử xem nào ôi vậy em mà chơi bài với anh thì có mà em thua hết à đọc được hết bài em như này thì đấy thì, à? à, thì anh lại cách anh bỏ cho là chúng ca này quy này chín này anh không đố cái này chín điểm đấy à, 7 điểm à 7 điểm 8 với à, q với k 7 điểm à bây rồi 7 với 9 điểm với nhau hai điểm thôi đấy cây hai này 10 này 7 này xin điểm bài biết điểm à ui chuyển luôn đấy biết điểm bài em như này thì đấy, 10 à? này 7 này 8 này 5 điểm bài anh năm này chú năm chú anh nhi ừ. <laughs> đấy năm quy hay không hay, hay anh biết điểm chú và anh như thế nào được vậy là em xuống tiền thì chỉ có chết đấy đây vừa có di này nhà này có át này à, có năm này 6 điểm bài mình xem bao điểm bài không nhà này mình ba điểm bài thì thôi mình không theo không theo nữa 6 điểm bài ừ. đấy hay nhỉ à. chơi này mà anh đi chơi riêng ra đây thì chết người ta anh làm kiểu gì mà hay đấy đùa chứ nó anh ra hà nội anh mua cái đồ cà bạc của bọn Tuấn tuân đấy Tuấn tuân bọn ấy ở à, mỹ đình ấy này bía bía chồng này à, anh lại mua được đồ à. anh mua về để anh chơi <coughs> à, ba cây với thằng ở chỗ anh làm đấy anh uh, quay cặp anh đeo cặp còn cặp này thì anh à, mua từ phòng thêm anh đeo mắt này đấy. đeo chả nhìn thấy khác gì anh mắt thường thế nên anh nhìn lá bài thì nó hiện được các ký hiệu lên à nghĩa là trên lá bài này ừ. bài nào cũng nhìn được là anh Ờ, phải bài theo mối à phải bài theo theo ấy à ừ, nó bên sở thì bài bài nào cũng có bài ví dụ mình chơi bài dòng hay là chơi ờ, bài ờ, kim cương đỏ hay là bài cúc áo hay bài ca xanh bài nào thì ở nó nó đưa cho bài nào cũng có cơ sở đấy là mình xem xe đình như gì anh ừ nó có như có hai cơ sở nhưng mà mình ở mỹ đình mua ở mỹ đình wow. hay nhỉ kính ngày hai đấy đấy kính này này đây là kính ờ, đều sửa hợp đều, đều có êm luôn là gì bắt anh này không có một cái ờ, điểm nào nhận biết này hai mắt kính áp tròng này đúng không ừ. nên là anh đang đeo bộ anh về anh quát chú vậy đeo đeo êm không phải à ừ. Em đeo từ nãy giờ đeo nhanh không mà có phút đồng hồ vẫn đi vào anh nhìn về phát là anh vào đưa chú luôn anh dùng đồ thế này anh <laughs> chơi được lại với anh nên anh nhìn thấy tất cả lá bài của chú hay là đánh như đây bây giờ vừa nhậu này hai này À vậy thì tí ăn uống xong anh em mình đi triển khai luôn nhỉ. Nhau ai sáu chín là 8 điểm bài. <laughs> em cũng mấy thằng bạn cũng máu đánh bài lắm. Đây là bây giờ hôm nay là chú mời anh để mở mang tầm mắt. Vâng. Anh tặng cho chú cái đồ này để chú mà còn chơi đấy thì mua. Tuấn Đó. Tuân ở Tuấn đây, kem kiểm định đào hoàng Tuấn Tuân đây này. Có tem đấy, tem hành này có cơ sở mà. À, cơ sở này, này vậy chứng tỏ làm ăn uy tín nhà. Số điện thoại ra đây với cơ sở này 09740743 ờ, này ạ ừ. 0814 0874 4349 49 là rồi ờ, điện thoại điện thoại ok đợt, đợt, anh lên xem ngắm đồ á kể cả sóc đĩa gì đồ nhưng mà mình đợt này ít tiền nên mua tặng kính nhập chồng không chơi như kính này chơi đáng hiệu quả rồi đấy có cả đu được ai nhé áo được ai mà đánh bên nào cũng được đổ phật phát xong anh máy bài này nhiều quá sóc đĩa được đầy đủ và để hôm nào em cũng phải lên lấy thử mua hôm nay lên lấy tặng cái kính này về xong rồi đánh chơi mà được tiền tiếng vốn xong rồi lên mua thêm đầu tư thêm cái đồ sóc đĩa vâng. sóc đĩa cho cái đánh cũng ác ấy anh đánh khó mà đánh nhiều hôm nào lên mua đồ đánh sóc đĩa vậy đi tối anh em mình à, ăn uống xong từ đó để anh chơi kiếm đủ tiền đó vừa em bỏ tiền ra mua <coughs> tại chưa lương này còn ít tiền để chơi ăn không chơi yeah. Dạ, dạ hay anh và kính hai đấy nhá nhớ mà trả tiền nước tiền đấy á rồi rồi được rồi ok